Xin chào bà con, kính chúc bà con ngày mới tốt lành Sau đây là cập nhật bản tin giá lúa gạo hôm nay 14 tháng 2 Giá lúa đông xuân tiếp tục neo cao Tại đồng bằng sông Cửu Long Giá duy trì ổn định và neo cao gạo thành phẩm ở mức là 9.600 đồng đến 9.700 đồng gạo nguyên liệu thành phẩm 10.600 đồng đến 10.700 đồng kg giá cám khô 8.650 đồng giá tấm 9.600 đồng mà hàng lúa cụ thể là giá OM 5451 6.400 đồng đến 6.600 đồng đại thùm 8 6.700 đồng đến 6.900 đồng nàng hồi chính giá 6.800 đồng đến 7.100 đồng các chủng loại khác đi ngang cụ thể OM 18 giá 6.700 đồng đến 6.800 đồng nếp khô Long An 9.000 đồng đến 9.200 đồng nếp khô An Giang 8.400 đồng đến 8.600 à, đồng lúa Nhật 7.800 đồng đến 7.900 đồng lúa IR504 giá 6.400 đồng đến 6.600 đồng IR504 khô 6.500 đồng nếp tươi An Giang 7.000 đồng cho đến 7.200 đồng nếp tươi Long An giá 7.850 đồng đến 8.000 đồng Tại <clears throat> chợ lẻ giá gạo thường là 11.500 đồng đến 12.500 đồng, gạo thơm xanh min 15.000 đồng đến 16.000 đồng gạo sóc thường 14.000 đồng nếp ruộng 14.000 đến 15.000 đồng gạo nàng nhan 20.000 đồng gạo thơm thái hạt dài 18.000 đồng đến 19.000 đồng gạo hương lai 19.000 đồng gạo trắng thông dừa 14.000 đồng nàng hoa 17.500 đồng sóc thái 18.000 đồng gạo thơm đại loan 20.000 đồng gạo nhật 20.000 đồng cám giá 7.000 đến 8.000 đồng trên kg trên đây là cập nhật bản tin giá lúa gạo hôm nay ngày 14 à, tháng 2 năm 2023 đến đây là hết cảm ơn bà con đã theo dõi kính chúc bà con à, sức khỏe tạm biệt bà con hẹn gặp lại bà con trong à, cái bản tin tiếp theo